Ok, uh, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh chỉnh Tướng bóng đá của mình uh, cũng như chỉnh Tướng soi kèo và chỉnh Tướng bóng đá VIP. Uh, và anh em nào chưa chưa cho mình cái đăng ký kênh mà ngay và luôn thì để lại cho mình cái nút đăng ký kênh, follow cho anh fanpage để mình có động lực mình lên tiếp những cái video chất lượng hơn cho anh em. Uh, và cũng để không để cho anh em chờ lâu thì mình cũng đã lên rất là nhiều những cái trận đấu trong khuôn khổ cúp C1 à, cũng như những cái trận đấu bù ở ngoại Anh rồi. Anh em nào chưa xem anh em có thể lên tất cả những cái nền tảng của mình để anh em xem và anh em lựa chọn cho mình những mã kèo hợp lý nhất. À, còn lại thì anh em muốn chơi chung với mình thì chỉ việc liên hệ qua Facebook của mình, mình sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký và chơi chung thì nó sẽ hiệu quả hơn so với anh em. Thứ nhất là tự chơi một mình anh em anh em báo ở ngoài qua thầu qua cò và anh em chơi lan man thì sẽ chắc chắn về lâu về dài sẽ không có lãi đó và tiếp theo à, mình cũng sẽ phân tích và nhận định cho anh em một cái trận đấu cũng rất là hay trong cái khuôn khổ cúp C2 đó là Europa League à, một cái trận đấu mà được rất nhiều anh em quan tâm và nói chung là nói thẳng luôn là tâm điểm ở trong cái ngày thi đấu à, rạng sáng ở rạng sáng ngày 17 đấy rạng sáng ngày à, xin lỗi rạng sáng ngày đúng rồi rạng sáng ngày 17 nha anh em đó thì uh, trận đấu giữa Barcelona sẽ gặp Manchester United và, và trong ngày hôm đó thì cũng còn rất nhiều cặp đấu hay uh, mà chúng ta có thể đầu tư được và nói thẳng luôn đầu tư là khá là ok luôn uh, mình nói thẳng với anh em ở cái giải C2 C3 thì anh em chơi rất là ok nhiều khi nó còn dễ hơn là anh em chơi C1 đúng không đó mà quan trọng là anh em biết cái kèo nào phong độ tình hình lực lượng đội bóng nào anh em để đầu tư thì cũng là một cái chuyện đó còn rất là nhiều cặp đấu ví dụ Sata.net này đấy rồi Red Bull Sunbird với Roma này Juventus với Nantes nè Sevilla với PSV này ở Sporting với Midtjylland nè ở trong C3 thì cũng còn cũng nhiều rất nhiều cặp đấu hay đấy cặp đấu anh em để ý là mình thấy là Lazio nè đấy Lazio cũng rất là ok trong, trong cái giải C3 nói chung là rất là nhiều trận đấu trong giải C3 thì anh em muốn lấy hết tất cả mã kèo thì cứ inbox liên hệ qua mình mình mình uh, chỉ cho anh em cái cách ừ, đăng ký và chơi chung uh, điểm uh, quay trở lại cái trận đấu này thì anh em biết đây là một cái cặp đấu đầy duyên nợ đầy duyên nợ luôn và một cái bài phỏng vấn gần đây của huấn luyện Xavi à, sau coi khi cái trận thắng trước Villarreal đó là à, ông ta đang đánh giá rất là cao Manchester United ở thời điểm hiện tại à, và chắc chắn là có một cái lời nói gì đó à, cũng để khích tướng đối thủ đó là Manchester United ở thời điểm hiện tại rất là khó bị đánh bại đó cũng là một cái câu nói như vậy nhưng anh em thấy hàm ý rất là nhiều nội dung thứ nhất là à, họ cũng đang đánh giá rất là cao Manchester United kể từ khi à, huấn luyện viên Ten Hag lên đó thì à, Manchester United đã thay ra đổi thịt và dần khó bị đánh bại rồi và trong cái trường hợp à, Man United và Barcelona ở thời điểm hiện tại là hai đội bóng mà có cái nét tương đồng với nhau và cũng đang xây dựng lại cái lực lượng và cái phong độ cũng đang khá là ổn định trong khoảng thời gian vừa qua đó khoảng thời gian vừa qua điểm về các phong độ gần đây thì anh em thấy là trên mọi đấu trường thì à, Barcelona thể hiện một các phong độ cực kỳ cực kỳ cao trong khoảng thời gian vừa qua à, bằng chứng là trong cái khuôn khổ La Liga thì chính Barcelona à, đang bỏ xa cái đại kình địch Real tới à, lên 56 điểm trong khi đó Real mới chỉ có 45 điểm mà thôi đó một con số khá là an tâm để cho Barca à, tập trung à, mọi nguồn lực vào cái uh, giải C2 là tạo cái tiền đề tìm kiếm một cái danh hiệu ở cái mùa giải uh, thứ hai mà uh, Olivier Xavi dẫn dắt Barca uh, ngày càng hoàn thiện hơn, ở uh, ngày càng hoàn thiện hơn. À, và anh em để ý là à, Barca trong những lần gần đây là thi đấu cực kỳ thăng hoa và thi đấu rất là hay, à, thi đấu rất là hay. À, chúng ta biết để ý là cái trận gần nhất thì chính Barcelona đã tung ra cái sơ đồ nói chung là cũng không quá mạnh, nói chung cũng không quá mạnh và cất đi những cái quân bài uh, khá là chủ chủ lực đó là cái uh, ví dụ như chơi hàng thủ thì uh, cất đi ví dụ như là uh, anh em để ý là cái trận gần nhất thì Barcelona thắng Sevilla thì có đầy đủ Jordi ba Christensen đấy rồi Pedri, Frankie De Jong vân vân đó giữ giữ sức cho Sergio Busquets đấy thì Sejovic trận này khả năng ra sân thì ờ, còn bỏ ngỏ ờ, còn bỏ ngỏ nhưng ờ, nhưng một điều chúng ta chắc chắn rằng cái sự thay thế của Funky De Jong thì rất là tốt ở và xét về cái cái mực phong độ thì Barcelona cũng không kém gì so với Man United và cái chất lượng đội hình của Barcelona ở thời điểm hiện tại thì uh, có vẻ như nó nhỉnh hơn uh, nó nhỉnh hơn so với uh, Man United ấy uh, với Frankie De Jong, Robert Lewandowski, Rafinha, Pedri, Gavi ấy thì cũng là đối trọng rất lớn với cái bộ những cái bộ tấn công bên phía của Manchester United đó trong khi đó bên phần sân của đối thủ thì Manchester United cũng đang đạt được các phong, phong độ rất là cao trong khoảng thời gian vừa qua bằng chứng là trong cái vị trí đang đứng vị trí thứ ba trong cái khổ ngoại Anh và à, thi đấu rất là hay luôn anh em thấy cái trận gần nhất thi đấu trên uh, sân khách trước Leeds United chính huấn luyện viên Erik ten Hag là người ờ, đã giữ cất giữ cái bộ đôi trung vệ Harry Mark um, uh, uh, Ran Varan và và và uh, Martinez mục đích là cất giữ trong cái trận đấu sắp tới này gặp Barca. Trong đó Barca cũng vậy, cái trận đấu với Villarreal anh em thấy cũng cất giữ những cái vương bài ở ờ, những cái vương bài quan trọng uh, trên uh, trên nơi cái hàng phòng ngự của mình và cũng như trên hàng công. Đó. Cho nên cho nên anh em thấy bước vào cái trận đấu này thì nếu mà à, nếu mà à, Second West không có ra sân thì chắc chắn Phan Khi đầu Dân sẽ là người thay thế xứng đáng ở cái vị trí này tuy nhiên một điều rằng cái vị trí này thì chưa chắc chưa chắc uh, Manchester United uh, phải lo ngại bởi vì sao bởi vì uh, cái đối trọng của của Funky De Jong là một cái uh, Casemiro đang thi đấu cực kỳ hay và kinh nghiệm hơn xét về mặt phong độ kinh nghiệm và đẳng cấp thì rõ ràng Casemiro uh, Funky De Jong phải gọi Casemiro là gọi bằng thầy đó không em phải gọi bằng thầy nhưng ở thời điểm hiện tại ở thời điểm hiện tại hai đội cũng khá là lâu rồi chưa gặp nhau cho nên chưa có hiểu được cái lối đá của nhau và chắc chắn trong cái khoảng đầu trận trong khoảng hiệp 1 đấy trong khoảng hiệp 1 thì chắc chắn uh, sẽ không có nhiều cái tình huống nguy hiểm và cũng như là hai đội chơi thăm dò nhau và chắc chắn anh em biết rồi đấy chắc anh em biết rồi xa sẽ sử dụng cái lối đá ấy sử dụng cái lối đá mà anh em anh em để ý là uh, gu ngủ <laughs> đấy gù ngủ luôn đó và ở cái mặt trận phòng ngự anh em để ý là Barcelona khá là à, khá là hiệu quả trong à, khi mới có 7 lần thủng lưới sau 21 trận đấu trong khuôn khổ La Liga đó và bên cạnh đó thì họ cũng đang cho thấy cái sự thực dụng khi 10 vòng đấu gần đây tại La Liga có tới 5 trận thắng với kiểu với những cái tỷ số tối thiểu đó với tỷ số tối thiểu đó và kể cả khi phải gặp những cái đối thủ ở dưới cơ ví dụ Getafe này đấy hoặc là uh, à, hoặc là những cái đối thủ Real Sociedad vân vân Girona đó trong khi đó với việc bị đánh giá thấp hơn thì nhiều khả năng MU sẽ cũng sẽ là chơi một cái trận đấu khá là thận trọng và toan tính để hướng tới một cái trận hòa bởi vì thi đấu trên sân khách là một cái gì đó mà Manchester United cũng uh, cũng thi đấu khá là tệ trong khoảng thời gian vừa qua đấy hành quân đến sân khách thì gặp những đối thủ cứng cựa thì cũng đã rất là hợp là nguy hiểm anh em và vả lại thì cái trận đấu này là một cái trận đấu một cái trận đấu mà mà mà cả hai toan tính bởi vì còn một cái trận đấu lượt về nữa cho nên cho nên MU đến với trận đấu này chậm chắc và thận trọng trong khi đó Barcelona sẽ là đội bóng mà tràn lên tấn công ngay từ đầu và à, sẽ tiếp tục là đội cầm bóng đó trong khi đó mình sẽ đường tiếp với những cái quân bài à, cái những cái quân bài thi đấu à, chất lượng trên hàng công thì vẫn chơi với cái sơ đồ thấp ở sơ đồ thấp và chắc chắn sử dụng sơ đồ 4231 rồi à, với những cái đường phản công tốc độ của Sancho hoặc là Marcus Rashford thì à, có thể gây ra được những cái tình huống nguy hiểm trên phía Barca. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại các hàng thủ của Barca thi đấu cũng rất là hay và hiệu quả rõ ràng để cho Man United mà đâm được nhiều bàn vào lưới của Barca ở thời điểm hiện tại thì rất là khó luôn, rất là khó luôn. Cho nên mình dự đoán cái trận đấu này rất có thể à, kết thúc với một cái tỷ số à, không quá nhiều bàn thắng, không quá nhiều bàn thắng đúng không anh em à, không quá nhiều bàn thắng đấy à, và ở thời điểm hiện tại nha cái đang niêm yết mức Barcelona chấp 3 phần tư một tỷ lệ kèo đang khá là à, khá là tự tin à, với cái tỷ lệ đội chủ nhà sẽ có bàn à, sẽ có bàn nhưng cái mức kèo tài xỉu ở thời điểm hiện tại mình thấy cũng khá là cao à, khá là cao đấy khá là cao kèo này thì kèo tài xỉu thì rất là khó nói rất là khó nói nha anh em bởi vì cái hàng thủ của hai đội à, có sự quay trở lại của Va, Rafael Varane và Martinez thì thì thì nó sẽ tập trung cao độ hơn và à, và tính chất cái trận đấu nó cũng khác nữa ở và Barca xa à, sau cái lời phát biểu của Xavi thì cũng có một phần phần e dè nữa cho nên cũng không tấn công mãnh liệt không tấn công mãnh liệt nhiều mà à, đá kiểm soát bóng gu ngủ đối phương đó chỉ cần một cái bàn thắng tối thiểu thôi cũng được cho nên kèo tài xỉu là rất là khó và chúng ta trước tiên chúng ta chơi cái kèo đi à, với quan điểm cá nhân của mình cái trận đấu này xét về mặt phong độ Ờ, thì ngang ngửa nhau nhưng nhỉnh hơn về mặt sân bãi và cũng như nhỉnh hơn ở ờ, về cái cái cái cái cái cái ờ, cái cái, cái, cái hàng thủ và cái phong độ gần đây thì rõ ràng Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn so với Man United cho nên mình vẫn có thể nằm cái cửa Barca nhưng anh em đợi gần tới giờ ông Lăng hạ xuống kèo hạ xuống chấp nửa trái hoặc là uh, nhẹ nhẹ xuống một xíu thì anh em vào là ok nhưng anh em nên nhớ anh em vào anh em phải lót cái vị tỷ số một một điều cho mình à, lót tỷ số một điều cho chắc đó là cái phân tích và nhận định về trận đấu này còn em có cái ý kiến uh, nào khác thì anh em có thể bình luận ở bên dưới uh, để mình tổng hợp và cái ý kiến cái quan điểm cá nhân của anh em về trận đấu này như thế nào anh em bình luận ở bên dưới để mình có động lực uh, mình lên tiếp những cái video chất lượng hơn uh, còn lại anh em muốn chơi với mình những cái trận cầu uh, kinh điển trong cái khuôn khổ cúp C2 C3 thì anh em uh, để lại cái bình luận bên dưới uh, kết bạn vào Facebook của mình uh, chúng ta mình sẽ đưa anh em chơi chung với mình để anh em chơi nó có lãi và nó hiệu quả hơn so với anh em tự chơi một mình báo xong những cái trận đấu này xong anh em đi ngủ thì chắc chắn anh em rất là dễ bị xa bờ. Ok, video phân tích và nhận định về trận đấu giữa Barcelona và cũng như Manchester United của mình sẽ được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Xin chào anh em.